Rồi xin chào tất cả mọi người Hôm nay à, Phước Sửu có mặt tại à, Z Nhà Bè cùng với một người đẹp Đó là Vi Bella Thì hôm nay thì Phước Sửu rất là vui cùng với Vi là trải nghiệm tham quan một dự án khá đẹp à, tại Nhà Bè phải không Vi? Dạ đúng rồi Rồi theo Vi cảm nhận cái dự án này như thế nào? Ờ, à, thì đây cũng là lần đầu tiên mình đến ờ, cái khu ờ, GS này Thì hiện tại mình đang đứng ở khu vực này thì mình thấy đây là một cái không gian sống rất là lý tưởng cho khách hàng nhất là những khách hàng nào mà muốn có một cái uh, không khí trong lành hoặc là một uh, công viên hoặc là bờ sông thoáng mát để thư giãn thì đây là một, đúng là một nơi lý tưởng rồi Phước Sửu và uh, ờ, Vivela sẽ vào tham quan một căn nhà 10 x 20 gọi là căn sông lập tại khu dân cư này nhé rồi Chí Câu còn đây nào à, Vi ơi cho mình hỏi tí xíu là khi trước giờ là Vi cũng đi tham quan nhiều dự án rồi á thì Vi thấy cái dự án này á, thì cái cách à, thiết kế và cái tông màu ở đây thì có đẹp hay không Ờ, hiện tại với cái chủ đầu tư này á, thì theo mình được biết là chủ đầu tư rất là nổi tiếng uh, về cái uh, xây dựng uh, đây là chủ đầu tư uh, xây dựng cái tuyến đường Phạm Văn Đồng uh, và tuyến đường và đây cũng là chủ đầu tư xây dựng cái uh, tuyến metro số 1 của uh, Sài Gòn mình và chủ đầu tư này cũng rất là nổi tiếng xây dựng ở tất cả các khu vực như là Thảo Điền, Thủ Thiêm và đây là cái dự án rất là nổi tiếng với cái quy hoạch ờ, tổng quy mô là rất là lớn 350 hecta. Rồi, bây giờ Phước Sửu và uh, sẽ vào tham quan một cái căn nhà 10 x 20 phải không? Dạ. Cái cách bố trí rất là đẹp á thì với ờ, Vi là ở đây thì ờ, chừa sân vườn nè, à, bên hông này á, thì à, mình sẽ gọi là một cái gara xe và đây là một cái cửa chính đi vào à, cái căn 10 x 20 này à, Vi thấy như thế nào khi mà mình vào một trong gian nhà bên trong và cái cách bố trí ở đây thì à, về cửa sổ và cửa chính thì nó có bố trí có hài hòa hay không? Dạ. Ở không gian này thì à, nhà chủ đầu tư đã cố tình thiết kế một cái không gian ví dụ như bếp hoặc là phòng khách được bao bọc bởi tất cả các sơn sân trước sân sau và bên hông để mình có thể giống như là vừa quan sát ờ, vừa vừa giống như vừa ở trong nhà vừa có cảnh thiên nhiên rồi à, khá đẹp không à, khi mà mình bước vào đây là một cái tủ giày và một cái hệ hộp gen đưa lên cao và ở dưới cầu thang thì mình à, à có thể thiết kế được một cái à, toilet và ở đây là phòng khách và bên này là phòng khách phong vi dạ. và bên này là một phòng bếp, bếp. À, chưa nói là bên này sẽ có một cái không gian gọi là um, sinh hoạt chung ở tầng trệt nữa phải không? À, nếu mà ví dụ ở đây là có người già thì mình có thể thiết kế ở đây là một cái không gian dành cho à, người già mà không thể leo tầng lầu được à, và chưa nói thì mình à, có thể đi ra đây là một cái sân vườn khá đẹp luôn à, và à, giữa hai sân vườn á, thì nó sẽ có một cái à, giữa hai sân vườn thì cùng có một cái khoảng trời giống nhau nên ở đây thì nó sẽ có một cái sân vườn nối liền giữa hai bên rồi rồi bây giờ là phước sửu và vi uh, à, là sẽ cùng uh, lên tầng 1 để mình xem là cái tầng 1 thiết kế như thế nào và có thể là thiết kế được cho cái ngôi nhà là gồm gọi là nhiều thế hệ hay không ha thì căn nhà được xây hai tầng lầu và mình có thể thiết kế bốn phòng ngủ bốn phòng ngủ ok có thể là đây là có thể phòng master à master và ở đây thì với cái hệ thống gọi là chỗ này là toilet à, lớn như vậy và hộp ghen như vậy thì mình có thể thiết kế được một cái phòng tắm lớn do có một bồn tắm nằm và có cửa khung cửa sổ nhìn về một cái công viên mùa hè rất là đẹp phải không đây, công viên mùa hè và có đài phun nước và có lối coi như là cái có cái uh, khu tập thể dục nè rồi có những cái sân chơi cho em bé luôn khá thú vị phải không hiện tại ờ. thì khu vực này các bạn thấy là có điện cao thế khá là nhiều nhưng mà trong quá trình xây dựng xong thì những cái cột điện cao thế này sẽ được gỡ bỏ xuống ha quá tuyệt vời đây, phòng này là phòng lớn và có một cái ban công khá rộng rãi phải không Vi? À, Vi có thể ra chết in à, xem là à, cái cây hoa gì nó nở màu rất là đẹp vậy. Dạ. Em cũng không biết. Đây gọi là hoa bằng lăng tím à, hả Vi? à, chủ đầu tư trồng những loại cây thấp tầng và cao tầng làm tô điểm thêm cái không gian gọi là sử dụng mà à, tại khu vực này có một cái khoảng xa không và cái, những cái màu xanh gọi là gam màu rất là đẹp và mát mẻ trong khu dân cư này ha và, rồi à, thì vừa bước lên cầu thang ở đây là một cái lối gọi là um, sân thượng ở đây thì mình có thể là thiết kế uh, phòng giặt hoặc là một cái không gian sinh hoạt chung ở đây cũng được hoặc là mình có thể để một cái bàn để mình ngồi mình uống trà hay như thế nào đây, đây là cũng là một cũng à, là một phòng à, bedroom luôn master bedroom luôn nhưng mà nó ở mặt sau thôi ha à, cũng khá rộng rãi và có thể thiết kế được à, là nhà vệ sinh trong bên trong xung quanh là coi như hệ thống cửa um, chống cháy rồi là hệ thống cửa cách âm rất là tốt đúng rồi đây là mình với lại Vibella đang à, lên à, tầng 2 thì Vi nhận thấy cái tầng 2 thì như thế nào vậy Vi? Ờ, cái tầng 2 thì em thấy nó cũng giống khá giống là tầng 1 nhưng mà được cái view á, là khoan view nhìn hết. bao bọc hết toàn bộ mình có thể uh, xa hơn là mình có thể nhìn được về đường Nguyễn Hữu Thọ và ở đây là toàn bộ cái công viên ở đây ha à, công viên ở đây khá đẹp đây là công viên mùa hè à, với cái chủ đề công viên mùa hè thì trồng những loại hoa thì vào mùa hè nó sẽ nở những cái loại hoa ở đây sẽ có bốn công viên xuân hạ thu đông và mỗi mỗi mùa hoa thì mỗi mùa thì sẽ có mùa hoa khác nhau à, dạ, dạ. Đã, khá đẹp phải không đây à, ở đây em nghĩ mình có thể thiết kế một phòng thờ ừ, một phòng thờ một gian phòng thờ ở đây hoặc là nếu mà như theo anh á thì ở đây mà thiết kế một phòng và ở đây là thiết kế cái phong gian phòng thờ ở đây này à ngay đây là cái lối à, ra ban công luôn thì nó sẽ thoáng hơn và nó tiết kiệm được diện tích thì ở trên này mình có thể bố trí trí được một phòng luôn à, khá thoáng và phía sau thì chắc ăn là không quên là thiết kế thêm một phòng ở trên này rồi à, có toilet bên trong và có một cái ban công khá rộng rãi phải không đúng rồi

đúng rồi à, nói như vi thì ở đây là một cái um, à, gọi là bán cổ điển thì chủ đầu tư kết hợp vừa là cổ điển và vừa hiện đại thì làm cho cái ngôi nhà ở đây thì trở nên có là một cái màu này gam màu này thì chắc là không bao giờ bị bị lỗi thời bị lỗi thời dạ. và uh, ở đây khi mà quý anh chị và khách hàng mà đáp nhận và gọi là bàn giao ở đây và được coi nội thất thì họ cảm thấy rất là happy họ rất là thích về cái mẫu mã thiết kế và đặc biệt là chủ đầu tư ở đây là trang bị và tất cả những cái tiện ích cho ở bên ngoài và bên trong à, của căn nhà à, bên à, bên phần thôn ha à, thì à, khá hợp lý và cảm giác như là à, lạc vào một cái à, khu gọi là một cái nơi ở là khá đẹp và chứ không phải là một khu dân cư và Đúng. bình thường nữa là một nơi ở một nơi nghỉ dưỡng thực sự Đúng rồi nói chung là thư giãn đúng rồi à, ngoài ra thì ở đây thì chủ đầu tư có thêm một cái lớp hầu à, đối với cái phân khu là Side River Country One này thì có đến ba clubhouse và có khoảng uh, trên dưới 100 cư dân thì sẽ có một cái lớp house và tất cả những cái tiện ích ở trong đó rồi mọi người biết rồi đó thì à, như Phương Sửu đang quay lay, à, quay video thì mọi người thấy này có hồ bơi này phòng tập gym này à, rồi có hầm rượu này rồi có à, à nhà hàng này vậy là mình có bốn cái hồ bơi có ba thôi ba hồ bơi và có rất là nhiều hệ thống công viên và có bốn công viên bốn chủ đề khác nhau rồi, à, để có nhiều thông tin hơn nữa về dự án này thì à, quý chị inbox cho Phước Sửu. Dạ, là Phi theo số hotline bên dưới để chúng mình sẽ cung cấp cho quý chị nhiều thông tin hơn nữa về dự án và đặc biệt cái lô hàng bây giờ là đang còn à, nhiều căn giá tốt phong vi dạ đúng rồi. rồi xin chào và hẹn gặp lại